Ô, là chồng của tao ê. mày Ủa dạ Là chồng của tao mày <laughs> Ủa vậy hả? Phải là chồng của tao không? Ý trời là lời chào của tao Kỳ cục quá Ủa, ủa, vậy hả? Ok để em chào kiểu khác nha Ok vậy hello mình sẽ chào các bạn Ờ, mình hơi cục xúc quá thôi mình chào bình thường đi bạn ơi và hello và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình và mình là đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video free fire đi của mình yes và trước khi vào video này thì anh em đừng quên đã lại cho channel của mình một nút like share và video subscribe và các bạn đừng quên bấm cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha ok tất cả mọi người ơi như mọi người cũng có thể thấy trên màn hình đây chính là gọi là thiên thần và ác quỷ anh em à đó anh em thấy không hôm bữa là tôi đã quay cái bộ gọi là thiên thần cho anh em coi rồi đúng không và ngày hôm nay vừa mới ra thêm cái bộ ác quỷ nữa Cho nên đó là mình cũng đã nhanh chóng mình quay cái bộ ác quỷ này Và sau đó mình đã quyết định gũ Sigo vô đây để solo các bạn à Ấy, à, ghê không ghê không? ghê ghê ghê hái cay rồi là ngủ solo thấy cay ghê rồi đó hôm nay là mình gọi là chiến chính chính thức gọi là cosplay ờ, ác quỷ và thiên thần solo nha các bạn mấy bạn biết không ác quỷ với thiên thần là solo với nhau mà à, dù mình biết là kèo này hơi uh, căng tí nhưng mà <clears throat> thôi không sao đâu ha Ờ, thắng thua cũng không quan trọng đâu ha hy vọng là mấy bạn coi video này sẽ không trầm cảm nhưng mà kệ bỏ qua đi miễn sao là vui là được đúng không anh em và nếu mà tôi cứ chơi thua thì anh em cũng đừng like nha <laughs> ok không nói nhiều nữa bây giờ chúng ta cùng nhau vô trận tự chiến đó nào let's go Ok tất cả mọi người Và bây giờ là chúng ta đang vô với gọi là chế độ tự chiến các bạn ơi Và bây giờ đây thì à, mình à, với Rose sẽ gọi là trực tiếp solo với nhau các bạn à nhường cây đau lục luôn nhường cây đau lục luôn cái gì anh nói cái gì nhường cây đau lục luôn ghê ghê ghê ghê sao các bạn ơi thì nói chung là hôm nay mình có lay thành ác quỷ mà các bạn cho nên là ôi đây bạn tôi thấy ô oh, tôi thấy bầm kèo cái thứ đó tôi thấy sợ đó mình nói thiệt với mọi người ô, bạn có oh. chào bro nha mình thì nói chung là mình vẫn đang gọi là trong cái gọi là cái kỹ năng súng say tôi đang định nói là ông xuất hiện từ từ từ từ từ từ tôi chạy ra đây à! <laughs> chào bro chào cây cái đâu rồi chào bro tôi làm bút keo ghê quá ồ oh. ôi ca chơi mê năm dán đầu luôn à ghê vậy thì uh, thật ra thì kỹ năng của em với của anh nó cũng uh, nó cũng uh, <laughs> kiểu chênh lệch nhau nhiều mà nên là thôi thì cho em chơi súng trường luôn đi Ok luôn cay nhá Đây ok các bạn thấy không Mấy bạn thấy không Trời thật ra là mình giấu nghề thôi Thực ra tôi chỉ giấu nghề thôi Chứ trận đầu vô vậy đó Mình thấy là may mắn rồi đó Ồ mày dán rồi hả Ờ à, bảy dán Ok em trai Ai biết đâu Nãy anh ờ, chị em chỉnh mà À đâu biết đâu Có biết đâu Ở biết gì Ủa đọc bông keo ghê quá bạn ơi Ui dồi ghê quá chạy tới đâu đọc bông keo tới đó luôn ghê ghê ok hoàng ơi đấy bây giờ tôi sẽ đi ngược lại nè xin ôi rồi ơi trầm cảm quá các bạn ơi rồi ơi mình bắn trầm cảm á từ từ đây tôi đang tập trung anh em ơi tôi đang tập trung ca đâu rồi rồi biết rồi nghĩ là em không biết đặt bông keo đúng không à ca hồi máu à ok luôn cay Rồi à Ôi ôi mày đặt con keo gì nhiều vậy <laughs> Em cô không biết nữa À mày biết tao chơi dân đấy bạn Toàn chạy ra xa Thằng chó này <laughs> Ôi mình cảm giác mình chơi ấy da <laughs> Trời ơi hết sọt luôn Hết sọt luôn phải rồi Ghê thì chứ <laughs> buồn thực sự trời ơi anh em ơi căng thẳng quá anh em ơi trời ơi chơi đấy ông cay giường á anh em cay giường á biết sao không tại vì bình thường khi mà quay video mà mình bật lên nó mình vừa bình luận mình vừa bắn nó khó lắm đúng rồi nó khó, khó hơn những người là ừ nó khó hơn những người là chơi người ta im lặng cay nhường thôi cay bồ gồ nhất heo tim mà cái gì bồ gồ nhất heo tim mà anh em có công nhận với mình á là mỗi lần mà anh em chơi uh, free á mà mấy bạn nào mà là youtuber á mà kiểu gọi như là chơi free fire đó đó đó mình vừa mới nói xong cái gì mình mất tập trung nữa nè các bạn sẽ rất là mất tập trung khi mà các bạn vừa bắn vừa bình luận luôn á cay đâu ở đây à? Chết à. chà tôi ngu quá nè em tôi không mua bông keo đó từ từ anh có đi bông keo nào cần không à cần cho cho xin cho xin cho xin đây à, ông Đấy, anh, em, anh, anh, em, anh sẽ trách mày anh em chơi là phải như thế các bạn thấy không Đấy, anh em chơi với nhau là phải xe bơm keo cho nhau Giờ ổng rồi ta Cài đâu rồi à Rô đâu rồi Mày đâu u uh, hai cây rồi rồi à, rô nhường em quá đúng cây không? Rồi. Rô nhường em đúng không? <laughs> nhường đâu, cao lắm mà rồi thiệt mà rồi đừng nhường em nữa rồi à Đừng nhường nữa <laughs> Chơi đây là chúng ta phải công bằng anh hiểu không? Ok, bây giờ dạ. mình mua cái khẩu ờ, shotgun giống go luôn nè Ủa khẩu này tên là gì quên rồi không? Ờ à, mà một không bỏ thôi, mày cứ bấm xuống trường ấy, bắn shotgun xong mày bắn lại À không anh, em uh, sử dụng hai súng luôn À dùng hai súng hả? Súng ấy tên là m một một không bốn. Cái khẩu súng này là hình như là chưa ra mắt nha anh em Đó, anh em thấy không? Tôi với Go là đã sở hữu được cái súng này nè Anh em biết Burgle VIP không? Ok bây giờ Khẩu này thì sắp tới Coi sắp tới nó sẽ ra ở trong cái ờ, bản sắp tới nhưng mà khẩu này mạnh lắm Anh em tôi thấy anh em là coi review anh em cứ chơi khẩu này mạnh thiệt mà Ờ mình thấy khẩu này mạnh phết lắm bạn ơi Vậy ông nội solo người ta solo bãi đất trống ông vô nhà tôi chi À không bắt cua em bắt cua mà u hay cây ơi Ôi vô lại giường em nữa kỳ vậy không Không cái bác hay thiệt mà nó tàn ngay đầu cái này chết ghi <laughs> đầu đâu ơi pha đó mình không ghi đầu nữa mọi người anh em ơi trời tôi không biết là grow có nhường tôi không nữa mà sao tự nhiên nay mình mấy mình bắn pro vip quá bạn ném bắn pro vip quá nhớ đừng nhường nha đâu bên bên bên nhà cây nha bắn qua nhà cây á ok ok ok qua đây đi anh ok ba hai một ok let's go qua đây đi qua đây đi qua đây đi hãy qua đây, đây đang qua, đang. qua đây đi qua đây đi qua đây đi đi qua đây đi đi đi đi Ủa, ghê quá anh em ơi Gro là chỉ toàn gọi là canh hết sọt thôi các bạn chứ Gro không có chơi sấy với mình đâu căng thẳng quá căng thẳng quá căng thẳng quá bạn ơi căng thẳng quá Grolo oh, trời ơi da ui ôi bông keo nhanh quá à! há cam bông keo nhanh vậy ôi trời ơi ôi không cái đầu trời ơi full máu đỏ một cây máu vàng nó cho ngay thân à <laughs> trời ơi ôi nhưng mà bắn cây uh, gân này công nhận là phê thiệt anh em ơi mình bắn cái này mình thấy kiểu cảm giác giống như là nếu mà các bạn nào mà bắn cái cây này á mà các bạn gọi là chơi hết sọt được á các bạn sẽ bắn rất là phê à, dù mình nhưng mà em biết con cái mà nó hạn chế cái này là gì không nó cần dạ. hai cái hạn chế lận là nó bắn xa không được như game m một tám bảy và nó tập đạn rất là lâu ồ đúng rồi tôi chả hiểu sao nhưng mà cái này đập đạn lâu ấy rồi anh em này tôi bắn cái này cho nè tôi gà đạn cho anh em coi thử nè Đấy không em, các bạn thấy không? Nó gài đạn thực ra cũng quá, quá lâu nhưng mà thực sự là nó lâu hơn so với những cái cây súng bình thường. Tôi bị kẹt nút ở đây mà, tôi bắt đầu bị kẹt nút rồi nè. Hí! Cài đâu rồi? Em đến nơi. Căng thẳng quá bạn ơi. Ê da, đau. Cá đồ Em đến rồi <laughs> căng thẳng quá đội vậy game thì căng thẳng quá các bạn thấy không mình phải tập trung cao độ ui hai em ơi luôn nhường cái hoài vậy đâu <laughs> nhường đâu cái bắn hay thiệt mà xem rồi cứ nhường ra ngoài vậy trời ơi bây giờ mình thấy khẩu này bắn sướng quá ô oh, wow wow wow wow wow cái map hoa Bắn nào nè à. Map này thề với bạn luôn là mình hơi bị thích cái map này luôn á Hôm bữa gọi là mình chơi Free Fire với bà Simi Mà bà Simi bà cứ gọi là quyết định là phải có cái map này bà mới chịu chơi nè mà Thiệt tình luôn á Biết sao không? Sao anh? Simi Weibo Đúng rồi bởi vì Simi Weibo hả bạn Bởi vì là Sim là một Weibo À quên mình đang solo ê mình mình mình không biết sao có nhiều người kiểu coi coi cái chữ quy bú là xúc phạm nhưng mà kiểu mình thấy kiểu cái cái đường nó vui vui á ba kiểu trong tim mình mà thằng nào bị chữ quy bu ngồi cười cái này <laughs> đúng rồi anh <laughs> em trời hero team bọn mình đâu có ai xúc phạm nhau đâu trời bọn mình toàn đang mỗi lần đang định nói gì đó là thấy một cái gì đó căng thẳng là mình phải <laughs> mình nín liền rồi Rồi à Gì cay Chúng ta dừng lại ở đây thôi Lần đầu cay thấy rồi yêu Hello cay Hello anh Ôi ôi Bông kêu Mày mua bông keo chi nhiều vậy Hả Vô hạn bông keo bông keo nhiều vậy Ờ à, quên Ờ ha Tính là mình chỉ cần ừ. mua một trái thôi mà ta Ừ Ờ Ôi. Theo mình, mình, mình bị theo thói quen các bạn Mình đi theo thói quen mình cứ mua nhiều ôi nhưng mà bạn bán, bán khẩu shotgun này phê quá rồi phải thiệt phải thiệt phải thiệt phải thiệt cho bởi vậy nãy giờ mình quyết định là mình không bắn súng trường nữa mình bắn shotgun luôn em à ok ca này trả thù lại ra trả thù trả thù đó nhưng mà ca là ca giường mình đó tại vì ca ca chơi súng trường ngon hơn thôi rô đừng nhường em nữa nhường đâu ai nhường mày rô nãy giờ chơi cứ nhường mình mình bực quá mày đừng nhường nữa nhá đây mày đây ra đây Mày ở đâu vậy? Ôi ôi headshot đó <laughs> Trời ơi một pha headshot các bạn ạ à. Rồi nhanh quá <laughs> Cây nhường anh đúng không? Thôi là gì có đâu <laughs> Thôi cây nhường anh rồi anh biết rồi Đừng nhường cay. Bây giờ Gro hết giường mình rồi các bạn ơi Gro giờ hết giường rồi Đừng nhường nó cay, Má cây nhường mình ghê quá <laughs> Thôi thôi thôi Ok các bạn ơi, nãy giờ mình thấy rô cứ bắn cái ờ, khẩu ờ, gọi là gì ta? Cái khẩu M1887 anh em. Bây giờ mình sẽ bắn thử nha. Nhưng mà cái khẩu này Ôi có ơi. một cái là nó có hai viên à. Bây giờ ta bắn khẩu M1014 mà. Ủa vậy hả? <laughs> khai, khai lé à. ờ, ờ, rồi chết là mình lé rồi ơi nói nhỏ sao mình sẽ cầm hai khẩu mình bắn luôn ờ ừ, anh anh anh anh thì anh bắn m một không một bốn nhưng mà anh cầm hai khẩu anh bắn rồi rồi à. Rồi đến đâu vậy? Đây đang đang ra giữa. Tụi tao thấy cài ta. Sao thấy bung kèm không thấy rồi rồi ta? Tao đã thấy cài nè. với ờ, câu cái nữa là khẩu này đục keo rất là sướng nha trai Ủa vậy hả? Ờ, khẩu này bốn bốn viên là một một, một cái keo á Ghê à? Căng quá anh em ơi, căng hẳn quá, căng hẳn quá căng quá không căng thiệt Căng quá bạn ơi <laughs> Mình thấy chuyện đấu này căng quá bây giờ bo gần vô rồi nè bo gần vô rồi ôi ôi Ui oh, hai cài ơi Ôi cô đừng nhường em nữa cô ơi Cô cứ nhường mình hoài đấy Trời ơi Thật ra là các bạn biết gì các bạn đây là một trận solo thôi các bạn à nhưng mà các bạn hiểu không khi mà các bạn chơi một cái gì đó căng thẳng các bạn bị rung tay á nãy giờ mình rung tay vậy nổi các bạn <laughs> ủa tay bình thường mày biết rung anh <laughs> đừng nhiều thì mày cứ kêu mày mày cứ coi đây là một trò chơi thôi à, thắng thua quan trọng gì không quan chúng mà hắn thua mẹ mà quan trọng hắn thua vậy bị rung tay cái đừng đừng quan trọng hắn thua không hết đừng quan trọng hắn thua là mày mày chết rung tay à. ok ok thấy rồi ăn rồi ôi ôi một pha hết sọt luôn em ơi tao đã lướt hết đầu của cay tao lướt hết đầu của cay <laughs> Tự chơi gần 18 hết sọt cay thử Gần <laughs> 18 là khẩu lục của cay Ủa vậy hả? Ừ <laughs> Khẩu lục bắn liên thanh á À biết rồi biết rồi Ok bây giờ chúng ta chỉ còn hai ván nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc giờ trận đấu nha mọi người. AI dỡ nha, AI dỡ nha, AI dỡ nha. Ok ok. Ê, sau này mình thiết nghĩ là chắc là sau này mình mà quay những cái video solo như thế này á bạn là mình sẽ im lặng luôn các bạn ơi. Không mình luận đi cho vui. Tao bình thường tao quay solo tao vẫn mình luận mà, thắng thua gì đâu. Quan trọng là mấy bạn fan mấy bạn thích. Mấy bạn coi mấy bạn thấy hay thấy mấy bạn thấy thích là được. Đồng ý là kiểu như là không không có bình luận được á. Ủa sao vậy? Mất tập trung ba kiểu như là em không có thể nào mà làm uh, gọi là hai việc cùng lúc được á Thôi nhưng mà kệ đi bây giờ tôi sẽ để bình luận á à, rồi và đây là siro các bạn ơi và đây là siro tôi thấy siro và đây là siro được các bạn ô, oh, nó kia, kia mới là tao cầm cây honga đó má vâng vâng trận đấu đang rất là căng thẳng các bạn à mà chơi cái bông keo này nhìn thích nhờ à, kiểu cứ thả là thả bông keo ra ừ anh thích mà đó là lý do tại sao anh anh, anh thích chơi uh, one shot như kiểu này á còn ông dịch thì ông không ông thích không thích chơi kiểu này nha tại vì ông hay bị kẹt chuột lắm nhìn chơi thả bông keo như thế này nhìn hay hay các bạn ạ rồi mình bị kẹt rồi rồi ra đi quỳ qua quá nó nó và mà cái bao đang rất là gần xích lại oh my god oh my god oh my god cây chứ à mày cái viên vai này mà mình cứ kiểu bắn full máu đỏ vào đầu chỉ một viên vào thân rồi nó tính vào thân má <laughs> ok đây là trận quyết định rồi các bạn ơi ok rồi đừng nhường em mới vô không đâu ai nhường mày đâu đừng nhường nữa nha không hề có ai nhường mày cả ok bây giờ cay cay giết được mình năm kêu là cay ghê rồi Thôi rồi rồi rồi anh ơi, anh đừng nhường em nữa Cái dương đông kia là cây căng thẳng rồi Ê sao mình thấy bông keo trên trời À, này mình thấy ổng rồi nè bạn ơi Bông keo trên trời <laughs> Đau không cay? Đau anh ơi à! Đau không Sao anh à? không sao đâu anh em à dù sao tôi cũng biết đây là một gọi là trận đấu uh, gọi là thực sự là gọi là mình đã rất cố gắng rồi và mình biết là Gro đã nhường cho mình rất là nhiều anh em à mà thôi không sao